hiện tại ờ, mình ờ, mà, à, mình mới vô cù lao các bạn đi đường đằng sau á, các bạn thấy con cái gì đâu con cá con mú nè các bạn đó. sáng nó sáng đen mèo trước trước nó có nhiều nữa nè này chỉ có trên đầm thôi đầm nó nhiều thằng này chần uh. chần vậy này nếu các bạn ờ, vô này ăn thì ờ, ăn thì người ta ờ, bắt sống trong này luôn Ồ, uh. to ghê đó đạt cũng đúng chứ right? cái gì đó giới thiệu rất tiền thấy chưa cái kia kia cái bóng uống vậy, sao mà to ghê chưa ôi giời nó nằm ờ, trong mấy cái ống đó bạn cái này nó đâu à, trình con chứ không phải là con loanh quanh đâu mà trình con gì đúng không cái tư lù này đó con kình nữa rồi kình chứ không phải là con rắn đâu kình này là ao bên này là, là, là cá bóng mú lớn còn bên này cá nhỏ hơn một xíu thấy không ờ. ừ uh, thì quá nhanh luôn này có một con bị ờ, bị uh, lên đường rồi ôi ôi ghê vậy con con cái gì không con đã con con trình à ồ oh. này giống trình điện ở biển rồi hả trình bông à à đúng rồi trình bông con này tầm uh, mấy ký chú ờ, ký hơn ừ. ký ký đúng rồi cỏ đó đúng rồi đúng giá nó rồi con này ngon hơn chị nhóc dạ. cá mú này là mình bỏ vô chừng nó nó không ký giá là lớn quá rồi u uh, trình của bạn wow như như, như con quan quan á trình nhỏ mình thử nào ôi một bài luôn thấy không nằm hết trong này đó thì khu người ta người ta làm trên này là các bạn vô thưởng thức ẩm thực là các bạn vô này người ta bắt sống ở này luôn đó. nếu đi à, không du lịch mà không qua đây là dạ. đâu có gì hấp dẫn qua đây mới hấp dẫn được mấy cái trường à, cu này là tao nó khách định ta đi lục tao ta dạ. ha ca chơi chiều chiều biết mình mình mình ăn trồng nói ờ, này ờ, nuôi gì chú cũng nuôi chình này nuôi chình luôn chình cá cá nữa cá tỉnh anh nào thích đi phượt rồi vô đây hợp lý ừ. người ta làm mấy cái thùng phi để nổi rồi ờ, nước nữa Đó. nước nữa là ra đó là nuôi cái con cái nào lớn rồi mới thả ra này ừ. tiếp cá coi hả mày cá coi phải không không biết cá coi không phải cá cảnh cá coi nhật này hồ có hai con ba ba các bạn thấy không trong này có ba ba nè ui dồ nấp mình rồi cho nấp ở dưới cái cái cột trụ vậy อ๋อทำไมกระบายลง